xin chào tất cả mọi người hôm nay à, mình sẽ quay video là khủng long tấn công ngôi nhà của à, vịt và của vịt con và à, cá ngựa ta quá đây là vịt con và cá ngựa xin chào còn đây là khủng long đây là phần mắm cuốn này mọi người đây là phần mắm đuôi dài và phần mắm bay còn đây là xe tăng còn đây là xe khủng long ừ, còn đây là ngôi nhà của uh, ờ, vịt và vịt trắng ngựa ngôi nhà rất dễ thương luôn còn khói nè Ờ, đó còn cái này đây là cửa đây là cái đèn em để chúng ta ta ra ra rồi bây giờ em em việc với với, với cái ngựa về nhà nhé rồi khủng long lên xe khủng long lên xe đi รอยรีทอดปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊ Việt Hello Việt Cho mình vô nhà được không? Việt sợ quá rồi Cho mình vô nhà được không? Việt Việt không chịu hả? Việt Yeah Việt chiến đấu khủng long Chiu chiu chiu chiu Chiu Chiu Khủng long cắn Cắn cắn cắn Việt đi ra bay thanh lan bay tấn công cá ngựa nè ngựa à, Căn ngựa té luôn Ngôi nhà này là của ta khủng long quyết thẩm thăng năm bay là chiếm được ngôi nhà ta ra rồi tôi nghiệp hai bằng việt với với cá ngựa quá làm sao bây giờ giờ mình không có nhà nữa rồi hay là mình làm lành với khủng long đi mình cùng chung sống nha hello khủng long luôn sống trong nha khủng long ok rồi cho các người lên đây đi rồi việc lên đây rồi cùng lúc đó là rùa và cua tới nhà vịt chơi đi đi đi đi chơi đi chơi đi chơi đi chơi hello hello các bạn sao hôm nay nhà vịt với với cái ngựa đông vui vậy có thêm khủng long nữa mình cùng chơi chung nha ok mình cùng ra ngoài và chơi chung thôi rồi chơi chung thôi các bạn ơi rồi mình cùng chơi chung thôi các bạn ơi ba ba ba ba ba ba ok hôm nay đông vui quá mình cùng chơi thôi nào thế là thế là vịt con cá ngựa các bạn của vịt con và khủng long cùng chung sống chung một ngôi nhà thật là vui và hạnh phúc xin chào tạm biệt bye bye papia tv xin chào